Rồi à, chào mừng các bạn đến với một clip đầu tiên của THL Gym quận 7 mà Diệu Nguyễn quay ở cái tầng số 1 có tên là Solectorai BBS, BBD và dạ, BBMS thì từ từ Diệu Nguyễn sẽ đưa à, hướng dẫn các bạn hết những cái thuật ngữ của những cái định nghĩa của những thuật ngữ khó hiểu như vậy nó là một cái dàn mỹ đế hai en nên nó có những thuật ngữ nó cũng hai en luôn nha các bạn rồi bây giờ trong à, video này Diệu Nguyễn sẽ chỉ cho các bạn những bài tập mà nó tương nó nó bá đạo nó không chính thống nha các bạn giống như minh giáo vậy đó thì à, những bài tập này nó cũng rất là hiệu quả chứ không phải không hiệu quả nhưng mà nó không được nó tà tà chút hiểu không tức là nhiều khi thằng đó chắc anh hùng mà chơi hơi tà chút vậy dạng dạng dạng vậy á à, thật ra thì à, ở THOL cho phép bạn tập những bài này nhưng mà với điều kiện mà phải coi video này bạn tập theo nha chứ bạn tập bị bạ hư máy bất đền nữa nha bạn rồi đầu tiên đến với chiếc máy à, máy này là máy BBD à, tại sao là máy BBD thì nó tập được hai chức năng thì kêu là BBD vậy thôi hai nhóm cơ riêng biệt nha hai chức năng thì à, máy này là BOD LED Fresh và H Squat tên máy phải nhớ tên máy với tên bài tập là một thì hôm nay Duy sẽ không tập H Squat trên này cũng không tập LED Fresh trên này luôn mà trong gym Nữ Tâm Kinh và Duy Nguyễn Nghiệp Phổ sẽ tập bây giờ Duy Nguyễn sẽ tập kickback vậy thì cái tên bài tập này có tên là vẫn là BBD LED Fresh kickback nha tập mông tập mông hiệu quả lắm bạn ví dụ như phòng nào không có đầu tư máy à, tập mông thì mình tập mông trên máy này giờ tập sao ta thấy mấy nhỏ gái tập đẹp lắm bắt chước tập theo thôi chứ đâu biết tập đâu về chết mẹ rồi quên rồi cái máy người ta à quên quên quên sức thầy thấy nó là lạ cái máy nó phải dựng dựng lên mới chơi được đó dựng lên dựng lên đó dựng lên dày thử máy thôi nha thử thôi nha chưa chưa làm như chân nha thử thôi thử thử thử thử thử thử ngàn mà thử nặng vậy ok vậy ta Ai. nặng quá bà mấy nhỏ đi tập hay vậy trời ơi khiên tức là này là sao bạn mình đang đẩy khối lượng của mình á mình đang đẩy khối lượng của mình thêm khối lượng của máy thêm khối lượng của tạ nữa đẩy không nổi phải rồi tập nổi hồi thưởng nha thử chưa không cái chân cao chân thấp tùy các bạn nha đó hãy vậy đó vô cái này cho răng rất là dài nha các bạn đó giờ lại nhẹ quá kỳ ta mãi nhát thôi từ nó dạng vậy các bạn hiểu chưa tập mông đạp thẳng ra vô hơi bơi có bt tập này sướng nè đây, à thẳng ra à, mới vô mông nha à. À. À. À. À. À. mỏi mông quá vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô nặng dưới trời chơi chơi thôi nặng dưới trời lắp xíu ơi Đó bài để chân khác đó hồi nãy vừa để chân trên vừa để chân dưới mệt như squat vậy trời thì à, thì ở bài tập này có hai vợ xanh tập nha bạn chân cao chân thấp gì tùy các bạn chân cao rất khó tập nha các bạn chân cao rất khó tập và chân cao tập cũng vô chân luôn á chân thấp thì dễ tập hơn nên chân cao phải đòi hỏi các bạn có trình cao dùng gót đạp mạnh đó thôi à! À! À! à. à. à. À. À. phê quá trời trời ơi bài phê dữ vậy à, mỏi quá à. giờ chúng ta sẽ tập tiếp bài leg press một chân nha các bạn leg press một chân nè thấy cái này ngon không ngon ngon ngon ngon không đó đạp nha phê lắm á móng móng thôi mình là mình chỉ các bạn từ từ kỹ mông mà cái chân này để để tạm thôi nha không tập nha đó này á, nó hông với mông nó vô sẽ xéo một bên còn cái nãy nó vô nguyên quả mông luôn hiểu không tức là cái mông bạn nó phải có chiều ngang nó bành bành đây nhìn nó mới đẹp nữa không chứ cái mông có người mông bên sau á mà không có không có bên này nhìn nó sệ đó mà có đứa nó có bên này mình không có làm sau nhìn nó lép lép với sệ khác nhau nha các bạn rồi đỡ bên bá đạo mà Chịu khó đi tay này ha nè vô đó à. À. À. À. À. À. À. À. À. À. Wow. Ah. Rồi tạm biệt cái máy này qua máy khác chỉ ba đầu tiếp nha các bạn à, Chào mừng các bạn đến với cái máy quyền lực Của tầng BBS này nè Máy này BBD Multi Press Một máy rất quan trọng nha các bạn Nó tập rất nhiều tính năng Nhưng mà tính năng chính thì mình không nói Giờ mình nói tính năng bá đạo Thật ra thì à, cái bài tập này cảm nhận của cô vai rất là tốt nha các bạn Nhưng mà tại hồi xưa tụi nó phá quá Tụi nó cho tập thôi mấy thằng đó trẩu quá Mấy thằng phòng mà 2014 hồi xưa 15 nó phá kinh luôn rồi, Nó tập hư, nó tập thả đùng đùng rồi tập nâng niu hay tập nhẹ nhẹ cho tập nha tập nhẹ nhẹ thôi sao là lên giày giày xong hạ xuống giày ai nói gì đâu đúng không không ai nói gì đó vấn đề là nó lên nó tập nặng quá nó lên nó nổi á xong nó buông cái đùng xuống này đập vô này cái pặt móp hư hư máy luôn rồi ra tập tập cò vai dưới này các bạn có thể cầm ở đây cũng được cầm trong này cũng được hai cách cầm nó khác nhau nha các bạn đơn giản thôi rồi vô đây à. à. à. thấy cầu dao có gì đẹp không? Thường siêu tập luyện đó bạn wow. Cầu dai đứng gồng nhìn ghê đứng thẳng nha nè Đó nhìn đẹp chưa? đơn giản thôi ghi mơ là vậy đó ra đường phụ nữ đụng trứng là ok giờ chơi full cây nha các bạn chơi full cây cho tặng các bạn luôn hôm qua đi qua quận chín thằng kia nó hỏi anh Di uống anh trao bọc cao gì cái nói nào mắc nhất anh uống cái nói vậy thì nào vợ nào mắc nhất cái nói thì à, bây giờ em em thấy là sau tập anh uống isochat thì anh đố em trong tập anh uống gì nó ngồi suy nghĩ 3 tiếng hồ nó mới ra rồi à, vấn đề vấn đề vấn đề kìa tập nặng ra vấn đề rồi đó nào tập full cây tao đuổi hiểu chưa còn hiểu ngày xưa tại sao 2014 bên kia nó bị chửi chưa các bạn nó nó tập giống cũng giống như nè là nhìn nhìn máy được nhìn tôi tôi đẹp trai rồi đừng nhìn tôi nha nhìn máy nè hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không tức là tập cho nặng mà lên không nổi mà phá máy còn cái này là tu lên nổi nha thí dụ giờ duy có thể tập như vậy nó có quỳ không thử đây nó nó bây cái người có trách nhiệm là nó khác rồi bạn còn mấy thằng sủ nhi nó không có trách nhiệm là nó phá đồ không à bởi vậy nói cho bạn biết video này các bạn to THLG quận bảy không có nhận gói một tháng nha điều đặc biệt nhất trong bốn trung tâm luôn mà không nhận gói một tháng rồi dứt mẹ mẹ mẹ mẹ ăn tiền cái nào cái đó nha đổi tay đổi tay rửa rồi nè tập cho lên tay luôn mà này lên cân lắm á nè mà căng hết cỡ đi ba thôi vui vậy được rồi nha tặng bạn như đó bài rồi đó qua máy khác bạn rồi à, bây giờ chúng ta đến với cái máy bao BioArt Cửa tắt là PA Nè, BioArt Jetfly Ủa sao nãy ghi Jetfest ta? Ủa vậy máy này làm đó chính hả? Sao được Cái này xin ra chết fly sao chết red ta Cái chết mẹ rồi Giờ sao ta Theo theo gì theo nó mà Thôi thằng nào chủ theo đó đi ha Nói chung cái máy này không thể nào chết red được Thằng làm máy này nó không hiểu rồi Cái máy này tập sao chết red rất là khó Nên nó không thể nào chết red được tôi không có phụt Nó mà nó thiệt nói, nói chung là, là, là, là cái, cái thằng làm máy nó cũng hên xui nha các bạn nhiều khi lỗi thằng đánh máy nữa không chừng á mà động tác từ nhỏ này đẩy là là rét thật đó nhưng mà tôi nói thiệt bạn vô cái máy này đi bạn không thể nào bạn chết vét ok được trình như tôi chết khó nè cái đó mà nói thiệt các bạn nó nó này chép fly nè fly nè nó rất là dễ không đó đơn giản là fly thôi đó fly là vậy nè hai cái tay chạm vô vậy được kia là fly mắt thần vô đó ok không rồi giờ chết phép là khó hơn nhiều nha chứ đó là bạn phải xoay cái tay vậy nè bạn ra tạ nó đuối rồi đó Red gì Red làm cái gì cái này mình hoạt động tác thôi cười gì em trai đúng không Fred phải full cây đối với anh Fred là vậy đó không thôi đi ra đi đừng Fred nữa mất công khi bạn Red vô đây là bạn hết đất còn nổi đó đó nên video video giáo dục cho các bạn đó đó Fred nè nó vậy nè ok nhưng mà cái máy này là tôi sửa lại nha set fly bài tập truyền thống trên máy này là BA Jet Fly còn cái bài tập bựa đó bài tập mà gọi là là là là bá đạo á thì là BA Jet Fresh nó khó rất là nhiều thì về, ờ, tại sao Dương Nguyễn quay những video này nó là cái hành trình để cho các bạn gọi là chuẩn bị đi vô của dự án lớn đó là gym nữ tâm kinh với Dương Nguyễn Kim Phổ đó các bạn đầu tư rất là lớn nha các bạn các bạn phải theo dõi những bài viết trên website THL Gym nha theo dõi video nha Dương Nguyễn viết không đó thằng nhân viên không được phép đụng luôn một cái bài viết nó trải qua những quá trình unit test rất là ghê gớm nha các bạn tình cảm thấy kiến thức it nó lùa về rồi đó rồi mình sẽ tặng cho các bạn hai mức một mức là gần full cây hai mức là full cây jet press wow. đó tại vì năm à, năm cái bài tập bá đạo này nó rất là quan trọng trong giáo án rất là quan trọng mặc dù giáo án duy sẽ không bỏ vô nhưng mà đây là cái sự linh động để cho bt nó dạy bạn hiểu không? Và trong những trường hợp máy nó bận Mình phải có cách mình lắp Mà nó vẫn không phá vỡ cái giáo án Hiểu không? Chứ phải bạn đang tập đây rồi xong rồi cái nó bí bí lù đã đời Xong rồi cái máy bận hết nó dậy, Nó leo tới lúc tút túc là bốn nó dậy đâm beo trên đó thôi thua luôn Cái tập game nó không khoa học Vô nha các bạn Nè, nhìn gần full cây nha chưa phun cây sao mặt chứ trời Phun cây cho đỡ mệt đúng rồi đó thật ra giờ mà cách cách tính tạ của máy này sao mà cái tính tạ của máy này nó không phải máy BBS BBS tạ nhiêu nó là nhiêu. thí dụ như bạn tập 200 bao tạ nó là 200 bao tạ còn cái này bạn tập 200 bao tạ bạn phải cộng với thằng ngồi ở đây nữa nè cái thằng ngồi đây nhiêu bao mà biết không thằng ngồi ở đây chắc gần 200 bao luôn đó chứ đó nên rất là nặng nha các bạn nhưng mà nó cũng hẳn nữa tại vì á nó trải qua những cái đồng rọc nó có sự thay đổi khối lượng đó mình không lý giải được bạn hồi đó học lý vô này hơi bị dốt dốt thật sự không lý giải được ví dụ bạn nó là một lần nó qua đồng rọc cái khối lượng giảm phần nữa nhưng mà trong trường hợp nó làm hẳn đúng nó kỳ lắm anh thôi miễn nghe biết nặng nặng gì được rồi mà tạ nó cũng ảo nữa tạ này không biết nhiêu ký luôn á muốn biết nhiêu ký nhịn đây tôi nói gọi cái máy nó hắc não lắm nè nó nói là quay gai nè không quay bằng gai nữa nó thằng nặng uh, 77 kg với 54 kg chứ 99 kg cứ coi như là mình nặng à, mình nặng khoảng chừng 77 kg đi. Rồi xong rồi à, mình tập cục nhiều á, cục mắt cuối cùng đúng không? 77 mắt cuối cùng chiếu qua đây 156 kg. Nè nó có nè. 156 kg. Sao mà tính nó được 156 kg đâu có cộng như tôi nãy được đâu mà nó ghi vậy đó. Hiểu không? Là, là bây giờ là tôi đẩy 156 kg. Mà bây giờ muốn đẩy được 156 kg trên cái máy này á thì phải vô hàng bạn biết thằng thằng thằng thằng BA là nó freeway cực kỳ ghê bởi vì nó sẽ khó tập phong BBS tức là BBS nó freeway là freeway ở tay cầm bạn hiểu không nhưng mà cái quỹ đạo đường đi nó freeway vừa vừa hà nó freeway cái tay cầm nó freeway tay cầm ác đạn luôn á tay cầm quay 360 độ track handle sport công nghệ độc quyền và nó freeway luôn cọng dây này khi bạn khi bạn kéo được cọng dây đó nó nó đâu nó, nó cọng dây nó khác cái cây đó là nó freeway rất là ghê rất là khó tập bây giờ bạn lại thấy mà Duy Nguyễn tập tay rung rung không tay rung rung phải đợi dây đại không nổi mà tay rung rung là do mình phải control cái độ rung của dây đó không còn bên kia kìa nó đẩy có cần y chang luôn có cái máy bbs chất fest đẩy đơn giản là chỉ đi quay cái tay cầm thôi nó không đi quay cái, cái quỹ đạo còn cái máy ba nó khó hơn nên cái ba á chúng ta lên tầng 2 chúng ta mới được học tầng ở đây không phải là tầng nhà mà tầng đây là, là trình độ là level đó ngày xưa là tiểu học trung học gì đó đúng không còn bây giờ là tầng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tầng 1 là tập bbs để bằng luyện được khả năng free quay tay cầm ổn định và hiểu được, được quỹ đạo đi công tác rồi sau đó mình mới qua PA vô sáu cái nha bạn mắc OT này nặng quá 156 kg trong đó nặng luôn tôi đẩy ở ngoài 120 tôi le lưỡi rồi đó chưa qua wow, tiếp bá đạo tiếp theo nha bên đây à, rồi à, bây giờ à, chúng ta sẽ đến với cái máy PA PA này PA uh, à, bicep curl tập chuột nha các bạn nhưng mà không cái đó là bài tập bài tập chính bài tập của ngũ nhạc kiếm phái còn giờ mình cho minh giáo đi các bạn thật ra đây là bài tập rất hay để cho chúng tập hai cơ chế hai luôn nha các bạn rise và upright đó mình học vậy mình không kiến thức upright nữa không ok rất hay những cái máy dạng gì rất hay để tập những bài đó thì mình có thể nâng cấp thêm để ví dụ như bữa nào tập ờ, vai mà bị kẹt xô hay gì đó hay là nói chung mình đổi bài nó nhiều cái nhiều cái lý do lắm nó upright nha các bạn nè tập với Duy Nguyễn không thơm chưa đó đề ba thôi còn giờ rise khác nãy dậy kéo lên giờ dày gian ra Ủa, nặng quá vậy quên quên có mình ở trong đó nó, nó nặng lắm mày nhẹ nhẹ ra chút xíu không nè nhớ cái tay cái tay của bạn nè vô chạy gần gần đây thôi nha đừng gian rộng quá nè nó bị ờ, lái mịch đó cả hai bà đi tập bay hết ba ba ba ba ba à, đã lắm bạn ơi Hơn dumbbell á Thật sự nhất là dumbbell là Di Nguyễn tập rất là lâu rồi Duy mới cảm nhận được dumbbell chứ còn các bạn mới vô vào tập dumbbell bằng gãy hết Về rice vào tập dumbbell là bằng gãy hết Thật Chỉ có những phòng gym VIP nó có những thiết bị này nên chơi bài đúng cô lọc đúng nhóm cơ Nó có một bài nó có một bài rice nữa nha các bạn à, <laughs> đâu kia kìa đó là BBS còn này PA Thôi. bây giờ khi mà mốt như Nguyễn viết cái tên bài tập á là BA bicep curl gạch nối shoulder rise là các bạn phải hiểu bài này nha đó là cái, cái, cái cách mình mà học các bạn vô Uh, uh, uh, uh. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ủa, dã man. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Yeah. Yeah. Yeah. Thoải mái bá đạo vậy thôi à, đây là chiếc PA PA này middle row à, middle row là kéo lưng nha các bạn rất là quen thuộc không gì để bàn cãi à, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tập một bài khác trên cái máy này đó là bài kéo cao kéo cao sẽ nó thành ra tập vai sau đó nên cái ngày tập vai ấy các bạn có thể bổ sung thêm bài vai sau của cái máy này rất là tốt rất là hiệu quả nha bạn duy nguyễn không bao giờ chỉ các bạn bài tàu lao cái xàm chỉ làm gì hết á mình đến phòng gym chịu đô phải tập nhóm cơ chịu đồng kéo lên như này không ba ba ba ba dây sau nha ba ba ba ba ba ba chưa đó nghỉ mệt xíu nha à, khi mà chúng ta tập luyện nhóm cơ vai sau rất là khó tập nha các bạn nhóm cơ vai sau chỉ có những bài sau đây tập luyện tốt thôi là thứ nhất là đeo to đeo to rear đó là cái bài mà thứ nhất là cầm BBS mà giật ngang như nè à, hoặc là cầm cục tạ dumbbell giật lên như nè hiểu không đó cơ chế rear nói chung là rear là đằng sau bạn mấy cái, camera da yeah, nó kêu là rear đó rồi thứ hai á, là cái bài face pull giật chung mặt đó và cái bài thứ ba chỉ ở đây có thôi là bài này chỉ ở đây có thôi là bài này nha các bạn không có chỗ nào có được cái này nữa tại sao tại cái này nó freeway nè rất là tốt nên chúng ta có thể khai thác còn mấy cái máy Sete Pro máy, máy BBS kế bên nè tập được đấu được đâu không cách nào giật lên đây được hết á đây chút qua thử nha bạn nhiều khi nó mới xui giật được tôi chưa biết đó. sâu nha bạn giật cái cái tay ngang như thôi nè ok không giật sâu quá nha giật tay ngang rồi rồi qua đổi máy đây là chiếc máy à, của chị em phụ nữ dành nhau ghê lắm nha các bạn inner outer thigh thì à, trong cái máy này thì tập ngồi đây tập bình thường cái bát này quay ra quay vô thôi đó là cái tập truyền thống còn bây giờ thì nói chung là Duy à, sẽ tập một cách tập nó khác tí xíu Nó hơi bựa mà nói chung nhìn nó cũng hơi hơi hơi hơi sexy Mà nói chung ai ghét mình đó thì người ta nói mình phá đồ Hay là nói chung mình thể hiện đồ Nhưng mà thật sự thì đây nó trên trên góc độ nghệ thuật và góc độ beauty Thì cái máy tập này nó có một cái nó có cái giá trị riêng của nó nha các bạn Đó, bây giờ đứng ta quay mặt ngược lại Revert Duy sẽ đặt tên bài này là Revert nha các bạn revert mà revert gì auto tie hay là revert uh, ừ auto tie thôi không tay có thể cầm đây không dùng lực yeah. Dạ. mũi bạn không dùng lực dùng lực sao sao nặng quá rồi bỏ đi bà như nhẹ thôi này con nào phụ đi ra được chứ mình tôi cực lắm mày không thấy đó dạng vậy không đó không à à này gian rộng rộng ra nha nó gian rộng ra giữ lại à. À. À. không không cầm cây này à. à. à wow à. à. À. Con trai tập vô được chỗ này nhiều lắm bạn Bắp chuối nè à. À. À. À. À. À. À. À. Vai! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Trời ơi Nó vô hai điểm này nhiều lắm nha Thứ nhất Này Hai Này Cái nữa cái nữa đã đã đã đã phát cú nha Hơi. À. À. À. À. À. À. Đau. Đau. Đau. Bay. À.